Hello, xin chào tất cả các bạn Mình là Tùng Hôm nay mình sẽ review cái nón Yohi City Mình đã sử dụng gần 2 năm Đây là Yohi City Sau 2 năm sử dụng Thì à, nó có nhiều ưu điểm cũng như là nhược điểm Trước tiên đó là ưu điểm Thì nó là bằng nhựa ABS rất là dẻo Mình rớt chắc hơn cả chục lần rồi Tuy nhiên nó vẫn vẫn còn nguyên Nó chỉ bị trầy thôi Đây, tróc sơn mà trầy thôi một ưu điểm nữa đó là cái nón này nó có hai kính là kính gió bên ngoài và kính chống nắng ở bên trong thì mình à, bật kéo lên kéo xuống bằng cái cái cái cần gạt này đó. đó thì sau hai năm sử dụng thì mình chỉ thấy ưu điểm chỉ cái nhiêu đó thôi rất là tiện đi trong phố rồi còn về nhược điểm thì cái nút gật này nè rất là cứng có những lúc nó nó gắt mình không kéo được và có những khi nào các bạn thấy đó mình kéo nhưng mà cái kính bên trong nó không lên hết à, phải kéo mạnh lên thì nó mới lên hết đó là cái thứ nhất cái thứ hai là cái cổng gió cổng gió thì nó rất là cứng là gần như là mình chà bao giờ mình đụng tới nó trời mưa mình cũng cứ mặc nó luôn tại vì nước nó cũng không không có chảy vô được nhiều đâu đó, logo vô hay rồi cái nhược điểm thứ ba Ờ, không biết đây có phải gọi là nhược điểm không hay là trong quá trình sử dụng nó bị lỗi tức là có có một lúc á là cái nút này nè nó bị lờn và nó rớt mà mình đã bị mất một cái nút rồi trong quá trình mình sử dụng cho đến nay thì Yohi City đã gặp hai cái sự cố thứ nhất đó là trong lúc mình chạy xe thì không biết cái nút lock kính này nó rớt từ khi nào thì khi mà mình kéo kính xuống thì nó bung ra đó, đó là cái thứ nhất thì còn cái lỗi thứ hai đó là cái chốt con ốc nó nó nó ốc vặn ốc vặn cái cái miếng giữ kính này nè nó bị gãy thì các bạn thấy nè nó nó nó nó rất là sụp sụp nè. nó gãy rồi thì mình có đi ờ, mua một bộ thì với giá là 100 ngàn giá là 100 ngàn thì một bộ gồm có hai cái bát và hai cái nút lóc bây giờ mình sẽ quay cái quá trình mà mình thay nó là như thế nào mời các bạn nó xem đầu tiên là mình phải tháo kính này ra trước ở đây để tháo thì mình quay cái nút này mình lấy nó ra okay đây cái kính mình kéo xuống ờ, nấc giữa nha kính thì có ba nấc nè, đây là kéo à, xuống đây là lên hết mức rồi có một cái nấc ở giữa mình canh giữa và mình lấy cái kính ra rồi, để qua một bên okay. tiếp theo cái ờ, bát này nó gồm có hai con ốc là ốc ở giữa và ốc ở dưới đây là để giữ cái bát mình sẽ dặn nó ra tuy nhiên cái bát này nó bị gãy rồi đây giờ nên mình sẽ phải dặn tay ra đây nha các bạn đây này nó nằm ở vị trí trong đây mà nó gãy mất rồi rồi còn đây đây là cái ờ, cái nấc để mình hạ kính kính ờ, chống nắng để gắn lại vị trí cổ rồi ok thì mình sẽ thay một cái miếng mới à, để gọi cái miếng này ok đây thì rất là đơn giản các bạn chỉ việc lắp lên mình ờ, vặn ốc lại là xong cái nón này mình dùng cũng được à, hai năm hai năm mấy thì mình đi à, tới Bình Dương Đồng Nai rồi à, Vũng Tàu và đi hàng ngày trong phố thì cái nón này mình chỉ đi cỡ trăm km đổ lại thì ok đó, thì nó có thể bảo vệ cho mình được nó khi mà thay xong giờ nhẹ nhàng đây là cái kính chống nắng đi trong phố rất là tiện rồi ờ, mình ờ, rất là thích mấy cái cái cái loại dòng nón mà nó có cái ờ, kính chống nắng như vậy đi khỏe lắm khi mà đi kẹt xe đồ nắng nóng đó, mình đâu có hạ kính này kính kính kính to ngoài nó nóng lắm cái kính nhỏ trong xuống thôi Đấy, mình để ý này, cái này nó nhỏ thì nằm bên dưới nó ghi chữ right nè chữ r nè r nè đó là bên phải đó mình lên đây chữ c là close và đóng lại nè bên đây cũng vậy tương tự để vào để trước close bạn lưu ý nó phải kêu cái cọc cái rồi mới vô đúng khớp làm cho ra lại sẽ bị rớt cái cái nút này nữa okay. cảm ơn các bạn